vào bếp làm cái món Hemum cha trang miên của Hàn Quốc và đây là cái món mì tương đen mọi người ạ thì ở đây nguyên liệu là nhung gồm có là nấm hành tây và bí cùng với lại ớt chuông và hành baro thì nhung cũng đã thái rồi đây là củ và đây là lá và gia vị gồm có cái gia vị tương đen à, cái gọi cái cha trang mọi người ở đây hải sản thì nhung gồm có mực mực thì nhung cũng thái rồi nha mọi người thái à, chút hoa văn một tí cho nó đẹp đó và bạch tuộc và những thái và làm sạch tôm mà mình cũng lấy chỉ nâng và mình cũng làm sạch rồi đấy ạ bây giờ mọi người cùng vào bếp với nhung nha bây giờ mình sẽ cho mì vào mình luộc nha đây là nước sôi của mình rồi mình sẽ cho cái sợi mì này vào mình luộc khoảng chừng 3 à, phút cho cái sợi mì nó mềm mọi người sợi mì này đã xong rồi mình bây giờ mình sẽ cho ra mình rửa nước lạnh nha bây giờ mình sẽ cho nước lạnh mình rửa 3 đến 4 lần cho nó hết cái bột gạo đấy mọi người mình rửa đấy thì cái sợi mì đấy sợi mì nó trong nước nha mọi người còn cái mì của nhung đã rửa sạch với giờ nhung sẽ để ráo nước bây giờ nhung sẽ đi thái lấm trước mọi người lấm thì mọi người có thể thái hình vuông hoặc thái hình dẹt đều được nhé mình sẽ thái thắt mỏng như này đúng mọi người tiếp theo là nhung sẽ thái hành tây bí thì mình sẽ cho lửa rào bí bây giờ nhung sẽ đi cắt ờ, ớt chuông Ờ, đây là cái gói gia vị tương đen đấy mọi người ạ hay bên hàng gọi là cái cha trang gia vị cha trang đấy thì mình sẽ bóc ra đây cái này à, gia vị này đã tẩm ướp đầy đủ có đầy đủ gia vị rồi thì mình cái này là mình chỉ có lên vào là mình đủ vừa miệng gia đình nhà mình ăn là ok thôi mọi người ạ là mình sợ thiếu nên mình mua hai gói nhưng mà mình thấy cái một cái gói này là cũng quá đủ rồi thì trong cái lúc mình trước mắt là chúng ta cho và chúng ta xào đấy xong rồi mà nhạt đấy dần dần thì chúng ta chỉ có lên bằng cái gia vị này là được ạ bây giờ trước tiên là nhung sẽ cho đi à, nấu cái tương đen lên rồi mình sẽ cho hai thìa dầu lên này Sau mình cho cái tương đen này vào mình nấu lên nhé mọi người cái tương đen này mình nấu nó mình cho dầu vào mình nấu khoảng chừng 3 à, đến 5 phút cho cái à, cái tương này nó quyện mình như này này Đấy, không dính dầu nhé xong mình bỏ ra mình xào gia vị bây giờ nhung sẽ cho chảo nóng lên và nhung cho dầu vào này cái gốc hành ba rô mọi người mình xào thơm lên khi cái gốc hành đã thơm thì mình sẽ cho tôm này và chuột và mực vào mình xào nha bây giờ Nhung sẽ cho một chút tiêu vào nha mọi người Nhung sẽ cho cái chỗ rau này vào nha nấm này bí hành mình cho cả hết với ớt chuông bây giờ thì nhung sẽ cho cái gia vị tương đen vừa rồi nhung xào nhé nên là đảo đảo đều ấy mọi người Đó, giờ mình đã trộn đều mọi người ạ Và mọi người thấy là ra rất nhiều nước đúng không ạ Chúng ta không cần phải cho nước bởi vì hải sản như là tôm, mực, rau Sẽ ra nước nên là chúng ta không cần phải cho thêm nước nha Bây giờ mình sẽ nấu cho nó mềm một chút rau xong mình cho mì vào nhé có nghĩa là mình sẽ mình thấy là cho một gói một cái mì đen ấy thì mình hơi cứng nên là mình sẽ cho cái nêm theo gia vị theo cái vị mình thích mình ăn nhé mình cho một chút nước mắm hải sản cho nó mềm này và mình cho dầu dầu vừng hai thìa dầu vừng và một chút rượu trắng thì cho đường sau đó thì mình sẽ cho mì và mình trộn nha mọi người wow. qua rồi nên là nó cũng không khúc. chỗ này mình tua mình đỡ không có lấy trời ơi một nồi đại ca siêu to khổng lồ Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay Nhung đã vào bếp để làm cái món uh, mì đen Gọi là mì uh, cha trang miên của Hàn Quốc mọi người ạ Hemun cha trang miên là mì đen hải sản mọi người ạ uh, Xác định làm ít thôi nhưng mà lỡ tay là khá là nhiều <laughs> Kiểu này là uh, tí phải gọi một đội quân sang hỗ trợ mọi người <laughs> Xin mời cả nhà nha hôm nay từ lần đầu tiên là nấu cái mì này tại nhà mọi người tại bình thường là mình cần ra quán thôi nhưng mà hôm nay lần đầu tiên chủ tài cũng biết là thử xem như thế nào nhìn rất là hấp dẫn anh ăn đi mấy ngày gắp nhá <laughs> đó mực này mọi người này thơm mực tôm bạch tuộc và rau thì nó đã quyện màu đen rồi nó không còn nhìn thấy cái gì nữa rồi mà miệng ngon mọi người uhm, ăn cái rau mực quắn á ngon rau mực cái món mì đen này là cái món đặc sản của người Trung Quốc văn hóa Trung Quốc những cái nhà hàng Trung Quốc người ta nấu nhiều người Hàn rất thích ăn món này apa cho mình đen này cái miệng cứ quanh quanh đen đen nhìn hơi um, xấu xấu chút nhưng mà ngon lắm mọi người sợi mì dai rất là ngon mọi người ăn vào um, ăn lẫn thì mình không nhìn thấy cái gì nhưng mà ăn vào thì mình cảm nhận là, là hành tây nó ngọt này bí ngọt và cái quả ớt chuông ấy rất là ngọt luôn mọi người quyện lẫn mì ngon lắm ăn vào miếng nấm ấy giòn và nó ngọt đây cho khá nhiều hải sản anh lấy hải sản uhm. tôm về cánh nâu mà hôm nay mình lần đầu tiên ăn cái mì đen mà không bao giờ à, à, gọi mấy mì đen này ăn chưa bao giờ ăn luôn hôm nay mới được ừ, thưởng thức món này tại vì thật sự không ra quán thì toàn gọi món khác mì như mì cay gì ấy. mì đen không bao giờ gọi nên là chưa bao giờ ăn thử hôm nay mới ăn thử lần đầu tiên ngon nếu như những cái quán mì đen bình thường họ chỉ có xào mì với lại rau thôi hay là có tí thịt vào chứ con không có hải sản nhiều nên là mình không thích ăn nhưng mà cái loại mì canh nó có nhiều hải sản hơn nên là thường người nước ngoài mình ít ăn cái loại mì này nhưng có cái chỗ nó người ta làm gọi là mì đen hải sản đấy thì nó có nhiều hải sản thì thì là nó sẽ đắt hơn nên nhiều người ăn nhưng ở khu chỗ mình thì toàn là chỉ có mì đen đơn giản thôi là cái mì đen trẻ con nó thích ăn hơn ừ. mì này bọn trẻ thích hơn trẻ con thích siêu to khổng lồ luôn anh có cho nhiều rau mới lại hải sản nên là ăn nó ngọt ngon con tôm mà nó đen xì <laughs> không còn nhìn hình tôm bạch tuộc bạch tuộc đen xì luôn Mình cục ngọt hết nhiều rắn bậc không nhìn màu đen không nhìn gì thằng làm bạch tuộc mới mới, mới, mới tôm mới hải sản thôi 干吧！ ngon ừ. nấu nhiều quá chỗ này là bảy tám người ăn gọi được quân với gọi được quân ăn tại ừ. mọi người vợ chồng nhung đã ăn xong là mọi người hôm nay là trải nghiệm cái món cha trang miên nấu hay mun cha trang miên là mì đen nấu hải sản tại nhà cảm thấy rất là ngon và tuyệt vời trò này lại phải chăm chỉ vào bếp nấu <laughs> cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của gia đình nhà mình nha mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây và hẹn gặp lại mọi người các video clip sau và những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người hãy nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh và cài đặt chuông thông báo để đón xem các video tiếp theo nhung đăng lên nhé bye bye tạm biệt cả nhà